đây là con máy i7 có thể giúp anh em chơi được cả bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em nhé đấy cách thức chơi này anh em chỉ cần vào sân chơi này anh em chỉ cần khởi động con máy lên anh em không cần luôn bất cứ quân vị nắp đĩa vào sân chơi cả đấy nó sẽ biết báo trước kết quả về cho anh em để anh em biết trước anh em đặt tiền anh em nhé ở cách thức sử dụng như thế nào thì xin mời anh em theo dõi video của tôi để tôi hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng để anh em biết được cái độ hiệu quả cách thức sử dụng cái máy này như thế nào để xem nó có thể giúp anh em gỡ gạc được những gì anh em đã mất không anh em nhé đây thì vào video này hôm nay này tôi chuẩn bị cho anh em sẵn này một bộ sóc đĩa này, một bộ tài xỉu này, một bộ bầu cua này. Đấy để chứng minh luôn cho anh em ấy, những cái đồ hôm nay tôi chuẩn bị ấy, để test hàng thử hàng cho anh em đấy. Hoàn toàn là đồ xanh chín, đồ 5 năm, đấy đồ thường, đồ chợ. Thì đây, chuẩn bị sẵn cho anh em đây. Đây là thanh nâm châm bệ này. Đấy giờ test vào những cái đồ của tôi anh em nhé. anh em đến sân chơi này, anh em chơi cờ bạc này, các sân chơi sòng sới của anh em ấy, anh em kiểm tra qua vào những thanh nâm châm này, những đồ có tang, đồ công chuyện thì nó hút hít rất là chặt luôn đấy đấy những cái đồ đấy này anh em dễ phân biệt lắm đấy những đồ có tang đồ công chuyện mà đấy hút thít rất là chặt như vậy thì anh em không nên chơi anh em nên đi về đấy, dù anh em có cố chấp anh em chơi thì 100 trăm anh em là người thua thôi đấy, không bao giờ anh em được đấy, tiếp tục này nắp tài xỉu này đây tài nắp này là nắp cống rượu một xị này anh em trong sân chơi này anh em chơi rất là nhiều này đấy, rất là quen thuộc của anh em này tiếp tục lấy hột này đấy hột này không hề hít anh em thấy chưa hoàn toàn bình thường này anh tiếp tục về nắp bầu cua này đây anh thấy chưa hoàn toàn bình thường này đây Đấy, những cái tô nhựa tôi đựng canh trong gia đình của tôi thôi đây nay tôi lấy là test thực tế thôi anh em để anh em biết được độ hiệu quả của nó em thấy chưa không hề hít đấy anh em đến sân chơi mà kiểm tra qua mà nó hít chặt như này ấy, thì anh em không nên chơi anh em nhé đấy thì vừa rồi đồ đạc nó cũng hoàn toàn là test cho anh em rồi kiểm chứng luôn cho anh em rồi giờ tiếp theo là về test vào test thực tế luôn cho anh em này trước tiên là hướng dẫn anh em cách sử dụng cái máy này vào cái trò chơi sóc đĩa này đấy, về sóc đĩa này à, anh em chỉ cần là khởi động máy lên nhá đấy, khởi động máy lên này tôi bật vào nút nguồn này đấy là anh em cứ cất trong người thì phạm vi là từ 5 đến 7 mét trở lại đấy nó sẽ báo về cho anh em về sóc đĩa như anh em thấy này đấy, cứ lìa là một dung này chẵn là hai dung này anh em cất trong túi quần túi áo anh em cảm nhận nhịp dung nó rõ nhất nó tốt nhất thì anh em chơi đây vào test luôn anh em này vừa rồi tôi cũng đã khởi động cái máy lên rồi anh em nhé đây giờ chuẩn bị sẵn một cốc đây đấy thì tại vì máy thì ờ, rất là êm nên tôi cầm trên tay hoặc tôi để như này thì anh em không thể nào nghe được nhịp rung của nó này giờ tôi bỏ máy vào cốc này đấy cho nhịp rung nó vọng lên này để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi này đây vào test luôn cho anh em này đấy, cứ lẻ rung một chặn rung hai nhá đấy. đấy test này anh em ờ, nghe được cái độ hiệu quả nó không nhá đấy như ván đầu tiên này đấy máy ván đầu tiên là máy nó đã báo này báo hai dung này hai dung tương ứng anh em đánh chẵn này đây mở này đây, anh em thấy chưa tứ tử đen này đấy sóc cho anh em ván tiếp theo này hai dung này máy báo hai dung là đánh chẵn tiếp anh em nhá đây đặt 100 triệu vào chẵn này xem mở ra xem có chẵn không này anh em thấy chưa đấy tứ thử trắng đấy chuẩn xác chưa anh em Đấy, tiếp tục đánh chặn tiếp anh em nhé đây tiếp tục đánh chặn tiếp máy báo hai dung này đây vẫn đánh chặn này mở này đây tứ tử trắng này đây sóc tiếp này đấy như ván này tôi nhận được máy báo một dung này đây như ván trước là hai dung đánh chặn này một dung là đánh lẻ này mở này đây, anh em thấy chưa ba đen này chuẩn xác chưa đấy thì mỗi tiếng bạc tôi chỉ test cho anh em là một vài chén để anh em biết được độ hiệu quả của nó thôi thì tiếp theo này tôi xin về test về cho anh em là cái trò chơi là tài xỉu này Đấy, cách thức chơi máy tài xỉu rất là đơn giản đây anh em uh, sử dụng máy này nhá anh em không chơi thì anh em tắt đi này Đấy, anh em chuyển sang tư tài xỉu anh em lại bật máy lên này anh em ấn vào nút nguồn của nó này anh em cất trong người anh em đến sân chơi là nó sẽ báo về cho anh em này như tài xỉu anh em thấy này tài thì hai dung này xỉu là một dung nhá giờ tôi lại để máy vào cái cốc này để anh em đối chiếu nhịp dung của nó vọng lên anh em đánh anh em này đấy test cho anh em này đấy như ván này à, máy báo luôn đây này đấy, một dung đánh xỉu này đây mở này thấy chưa anh em đấy một một sáu đấy tám điểm xỉu đây sóc tiếp này đấy anh em thấy chưa như đến sân chơi anh em không cần làm cái làm gì cả anh em có cái máy này anh anh em chỉ cần làm tay con tay em thôi đấy khi nhà cái nó sóc xong đấy hột vị ổn định máy nó sẽ thu âm nó báo cho anh em anh như ván trước cái máy nó báo một dung này anh em đánh xỉu này như ván này hai dung anh em chuyển sang đánh tài anh em nhé đây mở xem có tài không này anh em thấy chưa đấy bốn hai năm đấy sóc tiếp này 11 điểm tài này Đấy, máy báo một dung này một dung đánh xỉu này ván này đặt một tỷ và xỉu này mở này à, có hai tỷ cho anh em đấy 10 điểm xỉu đấy, sóc tiếp này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé đây, tiếp tục đánh xỉu anh em nhá đây máy vẫn báo một dung này vẫn ra xỉu này đây 100 trăm có xỉu này mở này anh em thấy chưa đấy 10 điểm xỉu hai ba năm đấy test cho anh em bán kỷ niệm này Đấy, máy vẫn báo một dung anh em nhá đấy một dung hay hai dung nó rất là rõ ràng anh em để trong người này anh em có thể phân biệt được đấy một dung đánh xỉu này mở này anh em thấy chưa đấy một hai hai năm điểm xỉu đấy thì thời lượng video nó cũng không có nhiều nên là tiếp theo thì tôi xin test cho anh em về trò chơi bầu cua này đấy về bầu cua như anh em thấy bên đây này nó sẽ có 6 nhịp dung tương ứng với sáu mặt của bầu cua à, như là bầu nó không dung này cua là một dung ngắn này tôm là một dung dài này cá là hai dung ngắn này gà là hai dung dài này nai là ba dung ngắn này đấy vừa rồi thì hột nắp đĩa tôi đã thử qua cho anh em rồi đấy hoàn toàn đồ xanh chín nha anh em nhé đây thì uh, tôi chuyển sang chơi bầu cua này giờ tôi tắt máy đi này đấy giờ tôi bật cái máy lên này tôi bật vào nút nguồn của nó anh em nhé đấy giờ tôi bỏ cái máy vào cốc này đấy tương ứng với 6 nhịp rung đấy anh em cứ bỏ là vài phút ở nhà anh em học thuộc nhịp rung này anh em đến sân chơi là một trăm trăm sẽ giúp anh em kiếm được tiền đây vào test luôn anh em này đấy như ván này này ván này máy báo là hai rung ngắn này hai rung ngắn tương anh em đánh con cá này đây tôi bỏ hột vào đây tượng trưng cho anh em này như ván này là 100 trăm có con cá này mở này đây, hai con cá một con gà đây một ván chuẩn xác anh em nhé thì như cái ván tiếp theo này tôi nhận được máy báo là một rung ngắn này à, một rung ngắn tương anh em đánh một cua này tại vì máy này tôi đã quen thuộc rồi tôi nghe nhịp rung nó rất là đơn giản rất là dễ dàng đấy như một rung anh em đem một rung ngắn anh em đánh cua nhá đây, ván này đặt một tỷ vào con cua này anh em thấy chưa có cua đấy một cua một bầu một cá đây, như ván này test tiếp cho anh em này ván này sóc loạn lên nha anh em nhá thì như cái ván này này máy nó báo cho tôi biết là một dung dài này một dung dài tương ứng anh em đánh con tôm này như đây đấy như ván này 100 trăm có tôm này đây ván này tôi bán nhà bán cửa đặt cả người vào tôm nha anh em nhé mở này anh em thấy chưa một tôm một bầu một cua đấy chuẩn xác chưa anh em đấy liệu cái máy này có thể giúp anh em kiếm được tiền không anh em có thể gỡ gạc này trong cái thời gian anh em đánh xanh chín à, đánh đỏ đen không đấy thì nhiều anh em thắc mắc là nhiều nhịp dung nó to như vậy ấy anh em đến sân chơi là Đấy, anh em có bị phát hiện không thì như cái ván này tiếp theo này tôi cầm trực tiếp máy trên tay này tôi sóc này tôi để gần vào cam này để cho anh em có thể uh, nghe có thể phân biệt được nhịp rung của nó không anh em nhé đây test cho anh em này Đây máy báo một dung này, đây một dung dài này, một dung dài này đánh tôm anh em nhé. Đây tiếp tục con tôm này, mở này. đây ba tôm anh em thấy chưa? Đấy đánh một được ba Đấy test cho anh em ăn kỷ niệm này. đây để gần vào đây cho anh em kiểm tra này đấy về cái bán này tôi nhận được máy báo là hai dung ngắn này hai dung ngắn tương anh em đánh con cá anh em nhé đây như anh em thấy này cá là hai dung ngắn này đây mở cho anh em xem này đấy một cá hai bầu anh em thấy chưa chuẩn xác chưa anh em đấy thì bây giờ tôi không chơi máy nữa tôi tôi tắt đi này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 để anh em test hàng thử hàng trực tiếp vào con máy i7 này anh em nhé đấy còn những anh em nào xa anh em không có điều kiện anh em không đến được đấy thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy cũng là cái số zalo của tôi anh em cứ liên hệ cho tôi đấy anh em chỉ cần cho tôi địa chỉ tôi gửi hàng về cho anh em đấy, hàng về anh em chỉ cần là kiểm tra test hàng xong thì anh em lấy thôi đấy để anh em về anh em cứ có sân chơi là 100 trăm một trăm anh em kiếm được tiền thì tôi cam kết luôn với anh em là khi anh em lấy con máy i7 này bên công ty chúng tôi ấy, là công ty chúng tôi bảo hành cho anh em là hai năm Đấy, trong cái thời gian bảo hành này anh em có vấn đề gì máy nó hỏng hóc như thế nào đây anh em cứ mang qua trực tiếp rồi tôi sẽ bảo hành anh em sửa chữa hoặc đổi mới cho anh em và để cho anh em là cái giá ưu đãi nhất để anh em có cơ hội anh em về anh em chơi anh em kiếm tiền thì ngoài những cái trò chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy về những cái trò chơi bài lá đá gà này tôi vẫn có những chip hack này những cái máy đánh bài này đấy, vân vân đấy có thể giúp anh em là làm chủ được các sân chơi của mình kiếm tiền rất đơn giản luôn anh em nhé thì những anh em nào chơi được những trò chơi là bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em chơi trực tiếp trên điện thoại đấy anh em cũng liên hệ cho tôi đấy tôi sẽ cung cấp cho anh em những quy luật này cách đánh này những cái bản hack game này anh em chơi online offline trên điện thoại này rất là nhiều tôi có thể giúp anh em mà kiếm được tiền từ các trò chơi trên điện thoại luôn anh em nhé đấy thì thời lượng video nó cũng không có nhiều thì lúc nào anh em rảnh anh em có thể qua ghé qua trực tiếp công ty chúng tôi hoặc là liên hệ cho tôi đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em để anh em sở hữu được con máy i7 này anh em chơi đấy thì uh, cuối video này tôi cũng xin chúc tất cả anh em mà luôn giành chiến thắng làm chủ được các sân chơi của mình đấy xin chào tất cả anh em